Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô à, chú anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, ấp Đại Thọ, à, xã Long Mỹ, huyện Tam Bình của à, tỉnh Vĩnh Long. Thì à, thời tiết hôm nay thì à, lần nào mà qua thăm cụ Thạch Thị Kim, cụ bà bị à, tay gãy lặt lìa, à. trời cũng mưa chứ. Và đây là cái đoạn đường đi vào nhà bà. Chút xíu nữa là sẽ là mưa, rồi nước sình lầy ở đây nè, nó tùm lum la luôn. Đường đi vào nhà bà thì à, hai bên cây cối về um tùm đây cái nhà của bà ở đây chắc uh, cũng khoảng cỡ 3 ờ, tháng rồi Phước mới uh, mới quay lại đây thăm bà để Phước uh, kêu chị Duyên nha chị Duyên ơi lâu quá rồi mới qua thăm bà Út hai chó chạy ra mừng để <laughs> coi bà dạo này uh, sao rồi kìa đang ngồi kìa kéo màn lên trời à, đang chuyển mưa nên à, hơi tối nha cô chú anh chị chào bà chào bố con phước nè con phước thấy không ánh sáng đủ không chẳng thấy phải không sao rồi mấy gà sức khỏe sao rồi cái mít để nói chuyện không có gì chứ mấy gà sức khỏe bà sao rồi mấy gà sức khỏe bà sao rồi gật gật không à nói chung là bà là giống như là lớn tuổi rồi cô chú anh chị năm nay bà cũng uh, ờ, 90 ờ, chắc hồi phước biết bà là 91 bây giờ cũng hai năm bà chắc cũng khoảng 92 93 gì rồi bây giờ ờ, mình ờ, sẽ kêu chị Duyên nha chị Duyên vô đây luôn đi chị Duyên để chút xíu nữa em gửi tiền rồi ờ, chăm lo phụ bà cũng mấy tháng rồi mới qua thăm <laughs> dạ đây cho em gửi cái cái mic ngay đây mé đây ha để nói chuyện nghe gõ xíu <laughs> dạ rồi ok nè được cái cho bà dạo này bà đi tới lui được không chị Duyên không Tuyệt đối rồi hết rồi hả giờ chỉ không. ngồi vậy thôi phải không đứng vậy còn không được dạ mới tắm rửa cái trung quy là cũng yếu rồi phải không yếu lắm quay sát sát đây nè coi bà nè quay tao chi tao nhìn tao chán lắm <laughs> Caramen gì không lia ngay uh, mấy cụ gì trơn Caramen nào quay, quay ngay cái người uh, ờ, MC không Tao đâu cần lên truyền hình đâu Quay bà nè cô chú anh chị nhìn bà thôi xem bà được rồi chứ xem xem tao nữa chán chết không gớt tới gớt lui hoài vậy đó hả dắt lại đi tại chi cột cái này hơi thẳng ờ à, cột đó hơi thấp bởi vì nó ừ. nó hơi sệ xuống á rồi được rồi ok rồi đừng nhúc nhích nữa nhúc nhích hồi nó gấp nữa ơi rồi ngày giờ là bà chị chỉ chị vệ sinh cho bà luôn hả chị vệ sinh lâu rồi đó tới giờ đã gấp năm rồi đó dạ nữa bà bà, cái, cái bà này bà mới đi qua bà cái bà, <laughs> mẹ bà, bà kêu máng lên rồi thấy im rồi cái bà đi ngang cái bà trúng sợi dây cái tự bà làm gớt xuống nữa cái bà là bà sàn sàn ngay đây cái, cái sợi dây này hoài luôn rồi xong rồi đó nè chị duyên chị ngồi đây đi chị duyên ngồi ngồi xuống luôn đi à, chúng cái nón lá nữa nè chúng sợi dây cái gớt nữa nè trong mình bà <laughs> đó mà vậy để em ngồi trừ nhận ra con không cười ông thầy à. dạ sao bà bà nói gì mới nói cái gì á nói lại con nghe ơi lắc lắc không à lắc lắc cừ cừ không à à có gì thì nói chuyện chị duyên đúng không chị duyên là người à, chăm à, nom trực tiếp bà ở đây trung quy cũng tắm rửa nè sạch sẽ ừ. sao hả mưa hay gì lên trời gì đó hả nói cái gì à ma ừ. trời ơi ghê lắm à. hả mới sập cái mùng xuống đó bả sập á bà bứt á, mới qua dâm hay gì vậy có ma hay gì mà bà nhìn nhìn nhìn chân chân qua bên kia vậy trời ơi bà bà tối bà chửi dữ lắm bà la bà la bên đây nói chuyện mình nên vậy hả chị ừ bà la bà chửi cái mụn ra mượn về xè tay xin tiền phải không biết ngay à, mà ơi, để đi thấy chưa tại bác à, thấy ai cũng xin tiền xin tiền chứ mà giờ có đi có xài được đâu giờ nhờ chị viên đây mua cơm nước rồi lo cho bà thôi đây nè đợt này qua có đổi lẻ cho bà luôn túi bà có tiền à quên trong túi bà có tiền không mà xin tiền con nữa hỏi bác coi chỉ về xe xe tiền đâu trong túi bà đâu trời ơi cái tay cái tay nó nó sụi luôn sụi luôn rồi ừ. lớn tuổi rồi năm nay là chắc bà cỡ 93 quá ta đó giấy bao nhiêu đó quay quay bà đi đừng khỏi quay đây anh để quay coi bà lấy tiền sinh năm 1931 à cái này là năm nay, năm nay là 92 rồi 92 hả? 92 tuổi rồi ừ. à, à hồi lúc em biết bà là bà 89 tuổi ừ. Ít, ừ, được, được nhiêu được nhiêu đâu tiền coi coi coi à, như hai ba cái tết gì rồi ba ba cái tết rồi cất rồi cất rồi cất rồi được nhiêu vậy cất vậy À, như hồi à, tháng rồi đó chị này chị Đừng chị mé đây đi chị ngồi đó đi để em uh, giao tiền đó Dạ, chị như chị đại tại là chị là đại diện uh, cho bà mà à, <laughs> hồi tháng ờ, tháng tư là em có ghé là bà còn 3 triệu thì ờ, chung quy á là trong ờ, mấy tháng này thì cũng có thêm ờ, cô Minh Hiếu gửi cho bà thêm 2 triệu và cô Tuyết Đòn với chú Dương Nhân Định à, vợ chồng cô Tuyết Đòn chú Dương ừ. Dương Nhân Định ở bên Ừ. bên Mỹ á, gửi cho ừ. bà thêm ờ, 2 triệu ba trời ơi từ từ từ từ chưa dân dực rồi thì tổng cái số <laughs> tiền á là 7 triệu ba 7 triệu ba thì uh, bữa nay em ghé lại em uh, để cho bà nhín nhín ừ. bà xài ừ. tại vì giờ chung quy bà cũng không còn đi chợ nữa à. thì em gửi cho em đưa cho chị một triệu nha thì tiền ở đây thì nữa thì chị cũng là người để quản lý bà thôi nhưng mà triệu với 300 ngàn em đổi tiền lẻ cho bà nè là ừ. em còn giữ 6 triệu thì để nữa thì lo tiếp tại vì bà về sau nếu mà còn trăm tuổi già nữa tính tiếp đây 300 ngàn tiền lẻ đổi nè thì 300 ngàn tiền lẻ đây nàng trăm gửi nè, đổi cho bà một cọc tiền lẻ luôn là phái lắm trăm ừ. rưỡi à, hai chục bốn chục sáu chục tám chục một trăm nữa là hai trăm gửi còn này năm chục ngàn tiền lẻ luôn đây đổi cho bà rồi đây đổi lên này năm chục nữa đây là 300 300 ngàn tiền lẻ sắp túi rồi đó bỏ túi chứ có xài được đâu ừ. đó nhưng mà người già là phải để cho tiền có nhiều cũng nhét vô chứ lúc nào cũng có tiền cho mình vậy chứ đây mở ra nhét vô bạn uống giờ nhiều không chị cũng dĩa cơm hai chục dĩa cơm hai chục ngày ăn được mấy bữa ta hai hai bữa à hả sáng dĩa cơm đó rồi trưa chị nấu Trưa cơm cơm đó thì tối là không ăn luôn vậy Nước- đây rồi đó nước nôi thì sáng chị đem qua ừ, đó chỉ có thùng nước đó tắm rửa rồi cho bà ừ tắm rửa gội đầu gội đầu này tóc chắc chị hết luôn quá mới hết á hết hồn hả biết hết hồn ha thấy chỉ lên cái hết hồn giật mình ha <laughs> đau dò đau cẳng phải không phải rồi giờ thì lớn tuổi quá rồi ba năm rồi khiều khiều móc móc cái gì khiều hết tiền rồi cừ <laughs> chị nuôi bả đó chị cũng được tháng 200 à, chị mình... cũng cho bả luôn bả ờ, đúng rồi, mua chứ tả, uống, mua đồ tả. không chứ chị đâu có lấy đâu đồng dạ. nào đâu chứ mình ờ, bà thì ờ, cũng được hỗ trợ của người già chị có đăng ký rồi phải không người cái người chăm sóc cũng được tiền luôn phải không bả được 500 chị được à. 200 một dạ. tháng mà mua tả tháng ờ, mua tả tháng cũng được hết 500 rồi à. tức à, là một ngày nào cũng phải thay bà xài bà, bà bà xài cái tả lớn đó chị đó tả lớn của người lớn đó à, tả dán ừ. tả dán người lớn một tháng là 500 ngàn tiền tạ đó à vậy đó hả ừ. nhiều lắm một tháng xài 4 năm bịch Ủa, tháng xài 4 năm bịch tại vì một bịch đây cái một bịch này là nếu tính ra nó chỉ có khoảng uh, ờ, 18 miếng à ừ. 18 miếng ừ. đúng rồi 4 bịch thì uh, tháng là 80 80 miếng khoảng gần 80 miếng 72 miếng mà ngày bà hai miếng là cũng phải rồi ừ. hai ừ. miếng thì ba chục ngày thì sáu chục rồi ừ. thì cũng khoảng cỡ bốn bịch rồi à. ừ sao cái gì Nói tiền gì? đó là để mua tả đủ dạ. nhưng mà ăn thì thiếu đúng rồi ăn thì ờ, ngày ngày hai chục ờ. tháng sáu chục ờ, tháng sáu trăm rồi đúng rồi cái tiền hỗ trợ thì cái tiền sáu trăm không là cái tiền ăn hàng sáng buổi sáng thôi còn dạ. buổi trưa là là mình nấu đêm qua dạ vừa đâu có lấy mình, đồng nào mình, từ đó về mình ăn cái gì thì về cho ừ. bạn cái đó luôn ừ. đó giờ chị đâu có lấy đồng nào đâu kệ đi giờ cũng là chín hai rồi gán gán vài năm nữa chứ nhiều cao lắm vài năm nữa mà giờ bữa nay thấy đỡ hơn ngồi đỡ hơn được rồi được rồi yếu bữa nay thì giống như thường lớn tuổi thì rút lại thôi tay hết rồi cho ăn cứ cũng tay có uống thuốc gì không bà giờ có uống thuốc uống than gì không vậy thôi có ăn uống rồi hàng ngày cho ăn thôi. hàng ngày vậy dạ. thôi không có uống rồi nhức mỏi rồi thì đó là chắc chắn rồi nhưng mà tối thì hay nói chuyện mình chắc kiểu nói chuyện mình nên quá dạt làm gì bà bứt hết chân lên mấy miếng dạt nè rồi xong rồi cái tình trạng mà bứt dạt này nè, chuyện mình nè. này đi trang ngoài gãy luôn nè thấy chưa dạ bứt lên bốn miếng lọt cái đít xuống dạ rồi bây giờ nè chị mới vừa kéo qua đó nè bây giờ à. nó bứt, rồi, bứt mấy ờ. tấm dạt rồi nè bứt lên chân nè đó dạt như vậy mà bứt như vậy nè nó rồi, thấy chưa còn gì đâu cái dạt thấy không nó bứt cái ờ. lọt cái đít xuống như này nè kéo qua bên đây luôn kéo vô đây luôn là ngồi bươn bươn lận lận ở trên này không tối có khi bức... nào té rớt xuống không chưa chưa <laughs> nhưng mà nó lọt cái đít rồi dạ lọt đít chứ hay cũng đỡ bước vô không có hôi gì chứ thấy cũng gì cũng dọn dẹp sạch sẽ trời ơi chị cực lắm á ừ, không biết trong người già cực lắm à, mà kiểu mà không bà có tiêu thể đi tiểu trong đây. quần không có khi bà bức như em lại chị mới vừa tắm dạ mới vừa tắm hồi 12 giờ chứ không thôi là em lại là hơi hơi hơi hơi tại vì tả bức không à dạ. dạ ỉa đá đau hả ỉa đá trong quần rồi tay giờ nó teo hơn xưa nhiều luôn rồi nè nó teo rồi nó teo, teo khô queo rồi. rồi giờ nó teo khô queo luôn rồi nè teo khô hết rồi teo chưa? hồi xưa còn thấy có có thịt ha ừ. giờ là teo khô chưa teo khô cái này là chỉ có uống thuốc giờ là thua rồi thua Lắm tuổi giờ chỉ đâu cho ăn thôi mấy năm chị... trước còn chị không được nữa giờ biết sao không chị... cho ăn cho uống đầy dạ. đủ thôi chị dạ. bây giờ chị cũng cố gắng thôi ha. vậy ừ. cho ăn cho uống đầy đủ thôi chứ còn thuốc men không không có dạ rồi thôi vậy à, Phước cũng à, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hiện tại thì Phước ờ, vẫn còn giữ của bà uh, sau tháng 7 đầu tháng 8 năm 2022 là còn uh, 6 triệu thì cũng là để tiền hỗ trợ cho bà thôi Nếu Phước qua Phước hỗ trợ từ từ tiếp như thăm bà cập nhật thì cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của Phước thì cũng biết rồi đó chắc cái Tết này là Tết thứ thứ ba thứ tư gì mà không nhớ thứ ba lâu ba ba năm rồi ba năm rồi đó Tết này là ba năm rồi đó lâu rồi ha ừ rồi bốn mấy triệu mà mình ăn rồi còn <laughs> còn ăn, ăn <laughs> còn, còn mấy triệu ăn hết trơn rồi còn biết ăn hết luôn ăn đó bơ bơ bốn mấy triệu đó là ăn hết luôn rồi đó còn ừ. cái này là sao đó người ta sao? cho sao đó thì cho thêm từ từ đó chứ là sạch hết trơn rồi ừ, bốn mấy hồi triệu xưa ăn còn từ tháng từ. còn qua gửi nhiều nhiều dạo này ừ. từ từ nữa ít ít ít ít lại chứ lại hồi xưa bà đi chợ nhiều tự nấu đi tới lui được nhiều quá chị biết đi chợ giờ đi chợ dạo này giờ hết rồi bà không được đi thôi chứ bà vẫn ăn, bình thường ăn bình thường ăn bình thường à bánh trái cơm nước rồi nước no vẫn ăn uống bình thường á dạ không có bỏ ăn đâu rồi thôi giờ Phước chào cô chú anh chị và các bạn nhé hẹn gặp lại ở clip sau nhé